Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục sinh tồn tập 4 nhé. <laughs> tôi cảm thấy cái khung nó chưa đẹp ấy nhưng mà bản tính của tôi là nó lười cho nên là tôi cũng chả thèm sửa luôn Thank you. sau một vài tiếng thì tôi đã làm xong gần như toàn bộ ngôi nhà rồi chỉ còn thiếu mỗi cái phần trang trí nữa thôi tự nhiên đi qua đây thì tôi thấy một cái đảo bay cho nên tôi quyết định tôi uh, trèo lên tôi lấy cái con chip vâng không chỉ tôi có một con mà tôi có tận ba con lợn nhưng mà Đồ ngu Đồ ăn hại Cút mẹ mày đi